Ừ, xin chào các bạn hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái mẫu hoa lan hồ điệp như thế này các bạn có thể nhìn thấy ừ, đây là cách làm mà mình khá là thích thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn à, các bạn có thể chọn màu sắc tùy cho hoa lan ở đây thì mình đã làm sẵn hai cành màu trắng và màu vàng lan hồ điệp này thì có rất là nhiều có khá là nhiều loại hình như theo mình biết thì có tầm 4 loại ở đây thì hôm nay mình sẽ làm cái ờ, mẫu hoa lan phổ biến nhất để làm được cái mẫu lan hồ điệp như thế này thì mình cần một số nguyên liệu như sau à, làm đầu tiên là giấy nhún các bạn có thể dùng giấy ờ, nhún các màu của hoa lan như màu vàng màu trắng hay màu tím ở đây thì mình sẽ dùng màu tím này để làm à, màu trắng để làm nhị hoa màu xanh để làm lá à, ở đây thì mình chỉ còn giấy nhún Trung Quốc nhưng mà nếu bạn nào mà có thể mua được giấy ờ, nhún của dây nhún của Ý hay của Hàn Quốc ấy thì sẽ đẹp hơn và giữ được màu lâu hơn nhé à, tiếp theo là bông gòn keo nến à, keo à, sữa à, keo nến với súng bắn keo băng keo sáp à, kẽm xi si, nhỏ kẽm ờ, si có phần bọc màu xanh lá và nếu các bạn có kẽm màu trắng này thì có thể dùng băng keo sát để cuộn lại cũng được và cái uh, kẽm kẽm này ừ, các bạn dùng loại nhỏ như thế này nhá thì mình thấy là nó hợp lý vì nó cũng giống với kích thước của cái cành hoa lan nữa là nhũ kìm này kéo bút chì ok bây giờ thì mình sẽ vào hướng dẫn chi tiết cho các bạn làm nhé đầu tiên thì mình sẽ cắt phần cánh hoa ở đây thì phần cánh hoa ờ, ở trên mình có xem khá là nhiều cách làm hoa thì mình có thấy là ờ, ở trên các bạn có thể in các mẫu cánh hoa như thế này đây là cánh hoa đây là hai phần cánh hoa nhá đây là phần lá đây là phần mình in ra thì mình thấy cái lá này nó không giống với ờ, cái lá hoa ra lắm thì lát lẫm làm thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái lá hoa cho nó chuẩn nhé như là gì à, cái phần à, làm cánh hoa này thì các bạn lưu ý giúp mình là à, các bạn có thể lên mạng để đao các mẫu hoa này về và in ra trên mặt A4 đấy ở đây mình in cả khổ A4 nên nó hơi to thì mình có vẽ lại cái mẫu nó nhỏ như thế này à, kích thước thì tầm uh, kích thước thì tầm khoảng uh, 7 cm uh, và 4,5 đó thì các bạn có thể in ra và cắt ra thành những cái mảnh dập như thế này ok đây là mình đã cắt sẵn rồi à, mình nghĩ là các bạn mà không muốn làm theo kiểu giấy thì có thể in trực tiếp ra xong mà chỉ cắt ra rồi ghép vào thôi ở đây thì mình dẫn các bạn làm bằng giấy nhún nhé sau khi các bạn đã cắt được phần cánh hoa như thế này á thì à, các bạn ừ, cắt mảnh giấy màu tím này ok sau đó thì các bạn đặt cái miếng ờ, bìa mình đã cắt phần cánh hoa lên đây các bạn lưu ý giúp mình là cái phần đứng phần đứng mà có phần kẻ dọc của cái ờ, dây nhún như thế này đấy thì các bạn nên để nó cùng chiều với lại cái cánh hoa như thế này nhá à, bởi vì là khi mình uốn cánh hoa lên thì nó sẽ không nó sẽ cứng và nó sẽ dễ cong lên trên đấy à, trông nó sẽ đẹp hơn các bạn uh, in ra giấy như thế này dùng bút chì nhá dùng bút chì xong là in một hình mỏng mà mờ ở trên cái mặt đấy màu tím này đó đó các bạn nhìn thấy chưa sau đó thì mình sẽ cắt ừ, các bạn ở đây mình có làm một cái mẫu hoa là à, mình sẽ gập đôi cái tờ giấy này lại à, mình dán lại rồi mới cắt cánh hoa như thế này mình cũng có làm một cái mẫu như thế nhưng mà nó cũng à, mình thấy là nó không được mềm mại và và, và đẹp như là mình làm một một tờ như thế này thôi à, nếu bạn nào mà muốn nó cứng cứng một chút ấy thì có thể gập đôi cái tờ giấy nhún lại và dùng băng dùng keo sữa để dán vào giữa rồi mình mới cắt cánh hoa như thế này nhá ở đây mình có cái mẫu hoa màu vàng như thế này là mình đã dùng hai mặt của dây nhún và uh, à, dán lại với nhau rồi mới cắt thành hình bông hoa thì nó khá là cứng nhưng mà theo mình thì cũng không cần thiết lắm vì nó cũng không được mềm mại sau khi các bạn đã cắt được cái hình cánh hoa như thế này đó, mình cắt hơi <laughs> xấu một chút thì các bạn à, chỉnh cho nó đẹp đẹp một chút nhá Đó, sau khi cắt được cái hình như thế này Đó. À, tiếp theo là mình sẽ cắt cái phần mình sẽ cắt cái phần ờ, đài hoa cái cái phần cánh còn lại là cái phần hình như thế này này đó đây mình ghép như thế này okay. các bạn cũng in và cắt như vậy thôi cũng nhớ là để phần theo phần chiều dọc của tờ giấy nhún nhá đó in rồi rồi cắt ra sau khi cắt ra thì chúng ta sẽ được cái hình như thế này ok à, tiếp đến là cái phần nhị hoa thì ở đây thì mình dùng màu trắng để làm nhị hoa cắt một miếng nhỏ như thế này rồi các bạn cũng in in ra rồi cắt công đoạn này thì nó hơi mất thời gian một chút so với việc là các bạn in trực tiếp từ trên mạng xuống sau đó chỉ việc cắt ra và và ghép thành hoa thôi bạn nào mà không muốn mất thời gian thì có thể làm theo cách đấy ở đây thì mình đó sau khi ờ, các bạn yến giòn các bạn cắt nhé cắt xong thì các bạn sẽ được hình như thế này ừ. đó. rồi sau khi đó chúng ta đã cắt được cái cánh hoa thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành ờ, ép thử như thế này nhá các bạn lưu ý là cái phần có hai cánh này thì mình sẽ để lên trên và ở cái phần cánh nhỏ này nó sẽ có ba cánh có hai cánh nhỏ bên dưới là một cái cánh lớn ở bên trên được chưa thì các bạn đặt như thế này sau đó đặt cái cánh hoa có hai cánh lên trên như thế này các bạn nhớ để thừa một phần chút ở dưới này ra nhá rồi chúng ta đặt cái nhị hoa lên trên đó. cái phần đầu nhụy này này chúng ta đặt giữa có cái khe giữa hai cái cánh này ok đó. Uh, chúng ta sẽ trong khi chờ đợi thì chúng ta sẽ à, làm cái phần thân để bọc à, để làm thân cây ở đây thì chúng ta sẽ dùng à, băng keo sáp để cuốn lại nhé còn bạn nào mà đã có cái à, kẽm như thế này mà đã bọc sẵn màu xanh rồi thì các bạn không cần ở đây thì mình sẽ dùng cái kẽm màu xanh này cho nó nhanh nhé à, các bạn cắt lấy kìm cắt một đoạn khoảng à, trường mấy cm nhỉ khoảng tầm 5 à, đến 7 cm nhé sau đó thì các bạn dùng kìm uốn cong một đầu của cái cái các uốn cuốn khoảng hai vòng như thế này nhá sau đó các bạn bẻ cong nó lên như thế này ok thế như thế này rồi ở đây thì mình cắt cái này hơi ngắn một chút nhưng không sao à, các bạn dùng cánh hoa này các bạn gấp đôi lại và cắt một cái lỗ nhỏ ở phần tâm của hai bên cánh hoa như thế này để khi mình xuyên cái dây kẽm mà nó dễ dàng phần này cũng thế các bạn cắt ở phần giữa của hai cái cánh nhỏ này gấp đôi lại rồi cắt các bạn cắt một đường nhỏ thôi nhé để vừa đủ để có thể xuyên được cái kẽm này vào cái này mình cắt nhỏ quá đó sau khi các bạn xuyên được phần cánh hoa hai cánh hoa này vào nhau thì các bác căn chỉnh cho mình như thế này cho nó thật là cân nhá các bạn đặt cái nhị hoa lên trên như thế này chúng ta đã gần hoàn thiện một bông hoa lan hồ điệp rồi thì bây giờ chúng ta sẽ dùng keo nến các bạn dùng keo nến nhé để dính các bạn có thể dùng keo sữa cũng được nhưng mà theo mình thì nên dùng keo nến vì keo sữa khá là lâu khô mà nó cũng có có là mình không biết là nó có chắc không nữa các bạn dùng keo nến để dán cái nhị hoa này lại Đó. đặt nhị hoa vào giữa như thế này rồi các bạn kéo cái cánh thứ hai này xuống phun keo vào phần dưới đáy của và phần thế rồi các bạn kéo cái phần cánh hoa này lên nhớ là căn chỉnh đúng treo chiều cánh to ở bên trên và hai cánh nhỏ ở bên dưới nhá làm sao cho bông hoa nó thật là cân là được đó rồi trong khi chờ đợi keo nó khô đấy thì mình sẽ dùng cái phần nhũ này dùng keo nến này à, dùng keo sữa ra sẽ chấm một đường tròn nhỏ ở giữa cái nhị hoa này đấy ở giữa cái nhị này nhá rồi cho thêm phần nhũ vào các bạn nào mà không thích dùng nhũ thì cũng không sao cả mình lên thì cho nó đẹp hơn một chút đó à, sau khi các bạn làm xong cánh hoa như thế này thì các bạn dùng cái bút chì hoặc là à, ngay cái cây kẽm này cũng được các bạn uốn cong cái phần lá này lên đầu tiên là phần nhụy trước rồi đến cái phần hai cái cánh ở hai bên như thế này okay. còn ba cái cánh ở bên dưới này thì mình sẽ uốn ngược lại theo chiều bên dưới như này như vậy là bông hoa đã gần hoàn thiện rồi đúng không bây giờ chúng ta sẽ kéo à, phần đầu giấy như thế này cho bông hoa có độ nó mềm mại một chút Đó, như thế này ở phần kéo vào phần luôn ở phần dưới này này Đó. Đó. nhìn cái hoa đã rất là mềm mại đúng không ạ ở phần này thì chúng ta cũng kéo nhẹ một chút thôi hoàn thành xong một cái bông hoa lan đẹp như thế này các bạn một cành à, lan thì thường là mình sẽ làm 5 bông thì các bạn là uh, à, cắt cũng cắt những cách tương tự mình vừa làm bông hoa này á à, thì các bạn làm những bốn cánh hoa còn lại nhé còn nhiều hãy các bạn có thể làm nhiều hoa ít hoa hơn cũng được không vấn đề gì cả đây mình sẽ làm được năm bốn cánh nữa cái bất hình của ran này mình đã làm sẵn đây là những cái ran mình đã làm sẵn rồi Đấy, bây giờ đến phần mà mình sẽ làm cái phần bút à, đây là phần bút hoa của hoa lan các bạn chú ý là cái phần bút hoa lan thì nó sẽ có phần có hình dáng tương tự như thế này cắt một tấm một miếng à, màu tím như thế này có kích thước là tầm khoảng 8 nhân với 8 nhá hình vuông 8 nhân với 8 rồi các bạn kéo giãn nó ra ok ở đây mình dùng giấy nhúng Trung Quốc đây là cái độ giãn của nó cũng không được nhiều như bằng bình nhún của Hà Neo của Ý các bạn nhét bông gòn hoặc là bạn nào mà không có bông gòn thì có thể dùng giấy vụn một ít thôi nhá sau đó các bạn cuộn tròn nó lại Đây, được một hình tròn như thế này một đoạn kẽm khoảng 5 đến 6 cm không cần dài quá nhé các bạn cũng uốn cong một đầu như thế này con một đầu như này để cho trường hợp là khi mình cho cái cái kẽm này vào bên trong thì nó sẽ không bị tuột ra ấy. cắt bớt cái phần giấy thừa đi như thế này sau đó thì dùng chỉ hoặc là có thể dùng keo nến hoặc là dùng chỉ để buộc lại hoặc là thì mình tiện nên là mình dùng keo nến luôn cho nó nhanh rồi các bạn cắt một đoạn với màu xanh lá như thế này có kích thước tầm khoảng là 8 nhân với lại uh, ờ, 8 ờ, với 1,5 ờ, còn nếu các bạn làm mà cái nhịn nó cái cái bút hoa mà nó nhỏ hơn ấy thì các bạn dùng kích thước nhỏ hơn nhé cũng không có kích thước cố định cho cái cái hoa này là như thế nào sau đó các bạn cầm ngang tờ giấy này cầm vào điểm giữa với này xoắn theo chiều ngược lại xoắn tầm hai vòng thôi nhá hai vòng như thế này sau đó các bạn dùng tay lách nhẹ giãn tờ giấy ra và rồi các bạn úp vào như thế này khá đơn giản đúng không các bạn úp lại như thế này ok các bạn mình đã các bạn kéo làm sao cho nó kín kín một chút mà chỉ họ lại một một chút lá màu hồng ra thôi nhé một chút cái cái màu hồng này ra bên ngoài màu màu tím ấy rồi các bạn dùng băng keo sáp để cuốn nó lại như thế này uhm, tương tự thì các bạn làm thêm khoảng À, hai đến ba cái búp như thế này nữa ừ, tùy các bạn nếu các bạn muốn làm úp nó nhiều thì các bạn làm nhiều ở đây thì mình chỉ làm ba cái thôi đây mình đã làm sẵn hai cái nữa đấy mình sẽ làm sau khi làm xong thì sẽ được cái búp như thế này thế là mình sẽ làm lá các bạn cắt cái giấy màu xanh như thế này ừ, theo mình thì ờ, các bạn nên cắt nên nên làm lá nó cứng một chút đấy thì ờ, các bạn nên ờ, gập đôi tờ giấy lại và dán keo rồi mới cắt thành hình lá hoặc là các bạn có thể cắt rời từng tờ và sau đó mới dán mình thì thường làm theo cách là cắt rời xong rồi mới dán ấy Ừ. ở trên cái phần mà mình hướng dẫn các bạn là đi photo cái ờ, mẫu hoa lan thì ờ, đây cái, cái mình photo ra đây thì cái phần lá của hoa lan này thì nó hơi nhọn nhưng mà mình xem hoa thật thì tưởng là cái lá của hoa lan hồ điệp ấy thì nó là hơi tuôn tuôn tròn một chút đây như thế này lá nó hơi tròn tròn ở đầu chứ nó không nhọn đó thì phần lá của hoa lan thì nó hơi tròn thun là tròn ở đầu chứ không nó không nhọn như thế này thì mình sẽ cắt lá nó dài lá hoa lan thì nó có những lá lá nó hơi nó khá là dài một chút thì mình cắt tầm khoảng 10 đến 15 cm đây mình sẽ cắt tầm 10 gần 15 tầm 13 13 và chiều ngang là khoảng 5cm nhé các bạn gấp đôi lại cắt các bạn cắt tròn ở một đầu này sau đó phần bụng lá xơi phần đuôi xơi cắt xong thì các bạn đã được hai cái lá như thế này phần lá thì mình khuyến khích các bạn là nên làm hai tờ cho nó cứng đó. tương tự thì các bạn cắt những cái phần tầm khoảng đến đến ờ, năm lá ở đây thì mình cũng có cắt sẵn các lá có kích thước khác nhau ờ, các bạn mỗi lá thì các bạn có thể cắt kích thước nó tăng lên một chút đấy ví dụ như là à, à, cái lá mà có chiều dài là 15 và chiều rộng là là 5 cm đấy thì các bạn muốn cắt lá nhỏ hơn thì các bạn bớt mỗi cạnh đi tầm 1 cm là được nhá. ví dụ như là tầm 14 à, và 4 cm đi đó tầm tầm như thế các bạn cắt như thế nào thì tùy các bạn thôi trông cho nó hợp lý một chút là được ở đây thì mình đã cắt sẵn bốn cái lá như thế này có kích thước khác nhau thì uh, mình sẽ dùng kẽm có cái phần uh, bọc sẵn như thế này rồi thì à, các bạn sẽ dùng keo à, keo sữa để dán hai mặt lại với nhau đặt cái kẽm này nó bằng với chiều dài của cái lá rồi ờ, đặt ở giữa sau đó trồng cái lá còn lại lên rồi các bạn cắt cho nó thuôn xuống như thế này rồi những cái vân thừa như thế này mà lúc mà mình cắt nó không bằng nhau thì các bạn cắt bỏ đi nhá thì trở lại một phần ngắn như này để chúng ta ghép vào thân cây tương tự những cái lá còn lại mình à, quên mất là không làm sẵn nên là bây giờ nó hơi lâu một chút phần lá cái phần dây, lá, dây nhú này nó rất là nó khá là dễ dã nên các bạn nhẹ tay một chút với phần lái thôi nhé Đó, cũng dùng kéo để chỉnh lại cho nó hợp lý trên lá thứ ba ừ, đó sau khi các bạn có dán được tầm khoảng 5 cái lá như thế này thì chúng ta bắt đầu vào đoạn là ghép hoa và cành các bạn dùng cây kẽm nhỏ như thế này rồi à, chúng ta sẽ gói phần uh, búp hoa trước cái nhỏ nhất thì các bạn cho vào phần đầu nhá rồi dùng băng keo sát để cố định lại cái phần đầu chỉnh vị trí so le ra cứ từ nhỏ đến lớn nhé đến cánh hoa này các bạn ghép so le hoặc là sát nhau cái độ à, cách cánh hoa thì tùy ở các bạn nhé các bạn muốn nó như thế nào thì <laughs> nó sẽ được đi như thế đây mình sẽ ghép so le Ờ, sau khi thì ờ, sau khi các bạn ờ, cắt được lá xong như thế này thì chúng ta đến cái công đoạn cuối cùng là công đoạn ghép lá vào cành thì dùng băng keo sát thôi các bạn gắn lá và gắn lá vào cái phần phần này phần gần gốc này này các bạn gắn từ cái lá từng cái lá vào một cái lá nhỏ thì các bạn nên cho vào trong còn lá to thì mình để ở bên lớp thì lớp lá thứ hai các bạn có thể làm nhiều lá hơn một chút nhá ở đây thì để tiết kiệm thời gian thì mình chỉ làm 5 lá thôi các bạn có thể 6, 7 hay 8 lá tùy ý đó, sau đó thì mang keo giáp cuốn đến ờ, gốc là hoàn thành đó chúng ta đã hoàn thành xong việc gắn lá vào cái cây chúng ta sẽ được như thế này rồi dùng tay để uốn cái lá cho nó cong vì à, mình đã có kẽm si ở bên trong ấy thì là cuốn nó rất là uốn lá rất là dễ dàng không, có gì à, gia đình cũng đã là chúng ta sẽ hoa lan thì cành nó thường là cong chứ nó không thẳng như thế này nhá thì bây giờ chúng ta sẽ dùng tay để cầm như thế này các bạn uốn cong kéo được cong cái cành ra này vào như thế này cho khi nào chúng ta được độ cong vừa ý nhá rồi bây giờ chúng ta sẽ chỉnh cái hoa này sao cho nhìn cho nó tự nhiên nhất như vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong cái cành hoa lan hồ điệp như thế này khá là dễ mà không không có gì khó à, mình có thể bạn nào có thời gian một chút là hoàn toàn có thể làm được với những cái mẫu hoa lan như thế này thì các bạn có thể dùng để uh, cắm vào lọ cũng được hoặc là um, cắm vào giỏ hoa ấy. trông rất là đẹp và khá là bền à, các bạn chú ý là ờ, đừng để cái giỏ hoa hay cái ờ, cái cái lọ hoa nó ra ngoài nắng hay là nơi có ánh sáng mặt trời mạnh nhá bởi vì với cái giấy nhún Trung Quốc này thì nó rất nhanh là phai màu còn với cái giấy nhún Hàn Quốc hay là giấy Ý thì các bạn có thể để thoải mái và không có vấn đề gì nếu các bạn tìm được mua giấy đấy thì càng tốt nó đắt theo mình thì thường mình gấp đôi ấy. gấp đôi cái giấy nhún Trung Quốc này đó, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn làm xong cái mẫu hoa lan hồ điệp không không khó lắm <laughs> à, hy vọng là các bạn có thể thành công về cái mẫu hoa này à, chúc các bạn à, làm được một nắng hoa và giỏ hoa hương ý nhá hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau